Hello, xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ đập hộp cũng như là một chút review về máy cho mèo ăn tự động Test Kit Fresh Element Mini 3. Vì mình đặt ship hỏa tốc nên là cửa hàng họ cũng không bọc chỉnh chu lắm nhưng mà cái hộp ở trong nó cũng có xốp và mút rồi nên là không sao hết. Bên trong đóng hộp rồi có thùng bút xốp rất là cẩn thận nên là không có sợ máy bị gì hết đây là cái phiếu bảo hành cũng như là tờ giấy hướng dẫn tuy nhiên là toàn tiếng trung nên mà mình mù tiếng trung nên là coi như là cũng vứt đi và đây là em máy cho mèo ăn tự động Máy đi kèm với khay đựng thức ăn nữa Chưa gì là con muối tiêu nó muốn bay ra unbox cùng với mình rồi đó máy hình trụ bo tròn giống như là cái máy lọc không khí Xiaomi của nhà mình vậy đó nó cũng có tông màu màu trắng nữa hợp với tông màu của nhà mình luôn máy cầm nặng tay chắc chắn khay ăn cũng nặng nữa khay ăn là bằng nhựa nhưng mà có thêm cái khay inox lót ở trên nữa cho nó sạch khay ăn cũng có 500 hít vào thân máy nên không có sợ nó bị lệch ra đâu phần trên nắp hộp có cái nắp này là các bạn đẩy ra thì là sẽ có cái hộp đựng hạt ở bên trong Dung tích của nó là 1,6kg Đủ để cho mèo nhà mình ăn hết trong vòng vài tuần Tại mèo nhà mình nó không ăn hạt nhiều Còn đây là dây điện của máy Dây điện này được làm bằng vải dù Rất là chắc chắn Hãy gửi kèm một bịch hút ẩm để gắn vào cái khay trên nắp hộp như vậy Và cái bịch hút ẩm này sẽ phải thay mỗi tháng một cái nhưng mà không biết mua cái bịch hút ẩm này ở đâu hết á lắp dây điện vào dưới chân đế của máy rồi cắm điện vào thôi khi các bạn cắm điện vào thì cái nút này là cái nút wifi nó sẽ sáng lên và các bạn tải một cái app tên là Petkit mình thấy mấy cái app giống nhau nên nếu là các bạn đã xài những cái app Xiaomi rồi thì cái app này nó cũng gần như là tương tự thôi đầu tiên là setup kết nối wifi cho máy sau khi đã nhập wifi xong thì chờ một lúc để máy kết nối sau khi setup wifi xong thì mình sẽ cập nhật profile hai con mèo nhà mình vào đây Update hình của tụi nó nè, rồi tên của tụi nó Ngày tháng năm sinh nếu như các bạn biết Còn mình thì hai con mèo nhà mình nó lượm nên mình cũng không biết chính xác được Chỉ có thể đoán được khoảng khoảng tháng của tụi nó thôi Ở đây có cả giống mèo nữa Nhưng mà mèo ta thì mình nghĩ là nó là American Short Hair Mình nghĩ là như vậy rồi khúc này cũng không chắc chắn luôn nè mơ hồ <laughs> tiếp theo là chọn giới tính cho mèo rồi chọn số ký cái này các bạn cân tụi nó lên rồi nhập vào thôi con bun thì mình là được 2 ký 2 còn con muối tiêu được 1 ký 7 tuy là con muối tiêu lớn hơn con bun một tháng và chúng ta đã set up xong và bây giờ mình sẽ đổ hạt vào máy cho tụi nó hạt mà mình ăn là cát sarang mình mua cái loại 5 ký để dành vậy đó ăn được khoảng hơn 2 tháng test thử máy thời gian thực cho mọi người coi nè con Camun nhìn ngơ ngác kiểu Ủa sao hạt đâu bay ra hay vậy? Ở đâu ra vậy? <laughs> Các bạn để ý cái hành động của con muối tiêu nha Nó thấy đồ ăn nó bắt đầu nó liếc liếc con bun đó sao không bị anh đập giờ mũi tiêu đã giành được cái máy nó ăn trước rồi đó thằng anh ăn hết sức ngon miệng trong ánh mắt thèm thuồng của thằng em công nhận con buôn mà nó đục dễ sợ luôn á rồi giờ con buôn nó bay vô nó ăn đó các bạn thấy không nó đâu có ăn mấy đâu ăn hương ăn hoa thôi em mới mình đặt hôm qua xếp lịch snack của tụi nó là 11 giờ là 11 giờ nó nó nó nó nó đổ hạn ra hình như mình xếp một lần ít rồi hay sao một lần mình xếp có 15 gram mà tụi nó nghe tiếng hạt nên nó ra nó nó ăn đó công bữa tiêu nó lanh nó ra nó ăn ăn nhiêu đó thế hả coi là trong thùng nó còn gì nữa hôm qua mình chưa có đổ max đâu anh đi buông buồn nó, nó không có chịu ăn ở trong này thành lấy là ăn mà như là con điên vậy á Tại vì cái gì buông mày ăn ở trong đó đi ở dưới là một đống dây điện thì ờ, đây mình xài nhiều loại điện á mình xài cho cái máy lọc không khí của mình và còn cái máy này nữa giờ đang nghiên cứu làm sao để xếp cái đống dây điện nó gọn vào sẽ mình nấu một cái dây đi lên đây để mình sạc mấy cái đồ của mình nữa ăn trong đó đó bây giờ phải tập cho tụi nó ăn quen cái máy hạt này rồi hiện tại thì mình chưa có xét cái giờ ăn trưa và ăn tối nên ừ, các bạn xét ở trong máy này các bạn chỉ cần nhập cái thông số cái tháng tuổi của tụi mèo lên nè và nhập cái cân nặng của tụi nó thì máy nó sẽ cái app nó sẽ tự định khối lượng đồ ăn của hai con mèo nha các bạn nhưng mà hiện tại thì mình vẫn đang cho tụi nó ăn theo cái chế độ là ăn hạt nó giống như là ăn snack và ăn buổi sáng thôi còn buổi trưa buổi tối tụi nó vẫn sẽ ăn cơm trộn ba tay mà mình chưa có xét cho tụi nó ăn full hạt nguyên ngày luôn nè mới teo hôm nay sau một ngày làm quen với cái máy này tụi nó cũng đã quen rồi đó nói chung là hai con này nó vẫn còn hơi hơi hơi rụt rè nó vẫn còn hơi hơi sợ với cái máy này nhưng mà nó cũng quen là giống như kiểu là bây giờ hai đứa nó nghe thấy cái tiếng của cái máy này nó cái tiếng hạt nó rớt ra là tụi nó sẽ biết là đang có đồ ăn rớt xuống tụi nó sẽ chạy lại ăn mình thấy cái máy này nó tiện là chỗ là buổi sáng mình dậy mình thường là phải xúc cho tụi nó một cái muỗng hạt rồi cho tụi nó ăn còn bây giờ thì cứ xét sẵn thôi là sáng nó tự nhẹ hạt ra cho tụi nó ăn tụi nó đóng đâu ăn hết đâu hạt dưới quá trời nè tại cái tụi này cái nết ăn của tụi nó cái bữa ăn rồi tụi nó bữa chính á, là mình vẫn trộn cơm với ba tê tụi nó ăn mà à, tụi nó coi anh hạt giống như kiểu là anh giải trí anh chơi vui thôi chứ không phải là bữa ăn chính đâu mà hả anh dơ quá không muốn nó cứ lấy tay nó kéo kéo hạt đá không rớt tùm lum á cái máy cho anh hạt tự động nó sẽ hoạt động theo kiểu như là đến giờ trưa hoặc giờ tối mình sẽ cài đặt vô thì thí dụ như mình cho anh là 7 giờ sáng nó có tích sang và nó biến thành màu sáng có nghĩa là nó đã cho anh thành công rồi đó finished cả muối tiêu và bun béo ha là 1 phần 2 cấp thì mình có xếp thêm là noon snack và night snack là ăn vặt buổi chiều và ăn vặt buổi tối thì tại vì ban hiện tại bây giờ tụi nó vẫn đang ăn thức ăn ướt á bữa trưa và bữa tối thì tụi nó vẫn ăn ướt nên là mình chỉ cho tụi nó ăn noon snack và night snack thôi còn mũi tiêu nó vừa ăn xong nó vừa chạy đi đó thực ra thì tụi này tụi nó ăn um, ăn hạt không có nhiều giống như kiểu đồ ăn vặt của tụi nó thôi à bây giờ mình thử cho tụi nó ăn snack coi tụi nó có ăn không nha à, xếp cái snack bây giờ chẳng hạn mình xếp là 10 gram cốc 5 gram thôi rồi ừ, ví dụ bây giờ mình muốn cho tụi nó ăn snack chẳng hạn mình có thể là hẹn giờ hoặc là mình cho ăn ngay bây giờ cũng được hẹn giờ như giờ để các bạn tuyển giờ thôi ha ừ. còn ăn ngay bây giờ thì mình sẽ bấm play và máy nó sẽ tự động đó tụi nó nghe thấy cái tiếng cái máy là tụi nó sẽ nhào ra Hoài hết rồi, có 5 gram mà đó hai con bắt đầu cân cân nhau nè mũi tiêu mũi tiêu lì đó còn muối tiêu cái nết ăn của nó vậy đó nó ăn rất là xấu con muối sẽ lấy ra chỗ khác cho nó ăn đó. rồi con muối tiêu sẽ bay ra ăn vừa ăn vừa liếc vừa ăn vừa liếc thằng em chứ nết ăn đáng ghét không đó là những chia sẻ của mình về máy cho mèo ăn tự động Hy vọng là các bạn sẽ thấy video này hữu ích Đừng quên like cũng như là subscribe channel của mình Để chúng ta có thể được gặp nhau nhiều hơn Và mình sẽ sớm gặp lại các bạn trong những video tiếp theo Bye bye